Xin chào các bạn, thì clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái à, đầu khò ga, cái đầu ờ, hàng lửa bằng cái đầu khò ga nha các bạn. Thì trước tiên các bạn tìm tìm cho mình cái loại dây đồng, dây đồng đỏ nha các bạn. Thì à, đa số là dây điện màu loại lớn à, là toàn hầu như là bằng đồng đỏ hết. Đồng đỏ này nó chịu nhiệt rất là cao. Thì đây, như các bạn thấy đây là hai miếng đồng, một miếng này là miếng đồng vàng và một miếng này là miếng đồng đỏ nó khác nhau phải không bạn à, thì à, cái miếng đồng vàng này á thì mình làm cũng được nhưng mà nó khi mà mình à, mình nhúng vào than lửa thì nó sẽ à, chạy mất nha các bạn còn miếng đồng này thì nhúng vào là than lửa không sao hết mình có thể à, nhưng nếu mà mình dùng cái đầu khò ga thì mình có thể tận dụng được cái à, cái miếng đồng vàng này thì chúng ta sẽ chuẩn bị là chuẩn bị cái à, đầu khò ga lại này nha các bạn. Đó. Lại đầu khò ga của máy lạnh này nè. Người à, dân chuyên đi dùng máy lạnh à, đi hàng máy lạnh ống đồng máy lạnh á thì là đa số bạn dùng sùng bằng dùng bằng cái đầu này khò ga này không thôi, Thì cái đầu khò ga này trên thị trường nó có bán với giá từ 120 cho đến 180 thì các bạn tùy túi tiền các bạn thôi các bạn có thể mua lại rẻ lại mắc tùy các bạn thôi nhưng mà tiền nào của nấy à và cái cách sửa của cái uh, cái này các bạn mua cái loại à, thường hơn cũng được nữa mua cái loại thường hơn loại rẻ trăm hai thôi thì à, thường thường đa số là xài mà thời gian nó sẽ bị uh, cái miếng ron trong đây này các bạn nè các bạn thì nó sẽ uh, teo đi á và nó uh, hay mình khi mình mình gắn vào đây nó hay bị xì đó khi gắn vào nó hay bị xì lắm bởi vậy nếu mà các bạn mua cái loại thường á xài á thì uh, xài thời gian cái bị xì các bạn phải lấy cái tô vít nhỏ và bạn siết hai ốp này lại tại khi mà nó nóng lạnh nóng lạnh nóng lạnh á thì nó sẽ bị nở ra nó co lại và nó tuôn hàng ốp này các bạn chỉ siết, siết lại siết lại nếu mà vẫn còn xì nữa thì các bạn nhỏ vào đây vài giọt mồ hôi à, dồ dồ hôi dồ hôi nha các bạn dồ hôi để cho cái ron này nó nở ra thì nó sẽ bót lại thôi rồi đơn giản vậy thôi thì mình sẽ tiến hành uh, làm cái đầu này mình sẽ làm bằng đầu, bằng màu đồng vàng luôn nhé các bạn các bạn mà có à, khò dầu đá đó hay là ở gần cái chỗ mà khò dầu đá hoặc là các bạn đi ra tiệm à, khò dầu đá các bạn lấy dây đồng này các bạn cho họ khò thành cái nguyên cái bệ đồng rồi các bạn à, cắt ra cắt ra và làm thành cái đầu khò thôi đầu đầu hàng thôi đơn giản vậy thôi và đấy cái miếng đồng vàng đó mình khi mình à, làm mình à, mình mình cắt cái rãnh xung quanh các bạn xong mình lấy cái cọng inox mình bo mình hàng lại ở đây đầu này thì mình à, làm một cái con tán mình taro răng nó sẽ được như vậy và bây giờ mình sẽ cho gắn vào cái ống đầu kho này Rồi bây giờ chúng ta đã có một cái bộ đồ chơi cực mạnh nha các bạn. Mình sẽ đốt cho nó nóng lên xong rồi mình tắt, mình tắt và mình hàn thôi nha các bạn. Rồi mình để cho nó nóng đi mình sẽ hàn cái à, lồng xe này nó bị hư nha các bạn cái lồng xe này nó bị à, bung à, cái cọng inox ra rồi giờ tắt nha các bạn thì trước tiên mình sẽ chấm vào axit và hàn chấm mấy cái đầu này trước đó ok không các bạn rồi ok không các bạn có nhiều bạn hỏi mình sao à, hàng không dính à, mình xin à, nhắc lại là muốn hàng dính là thì trước tiên các bạn phải kê cái mỏ hàng này vào cái vật cần hàng để cho nó à, truyền cái hơi nóng qua đã rồi nó mới bám được nha các bạn và nhúng axit vào cho axit vào nó mới bám được thôi chứ tự nhiên các bạn mà cái vật màu mà cứng to mà các bạn cứ kê thẳng vào thì sao nó dính được đúng không các bạn phải cho nó bạn các bạn phải ờ, cho cái truyền cái nhiệt này nè cái nhiệt này nó nó nó truyền qua cái kia cho nó mấy giây cho nó truyền nó nóng này đã có cái này phải nói là rất là tiện dụng phải không các bạn như mình muốn leo nóc nhà mình hàng cái tôn nó bị ờ, dột chẳng hạn hay bị lủng gì đó thì mình ờ, chỉ cần đem vậy theo thôi là mình chấm mình hàng thoải mái hoặc là mình làm bất cứ chỗ nào mà không cần tới điện điện nữa các bạn đơn giản thôi các bạn với cái mỏ hàng này thì mình hàng được nhiều thứ chì nha các bạn chẳng hạn như chì mình pha với lại kẽm á thì như cái clip mà mình trước mình có làm cho các bạn xem nữa thì ờ, hàng mỏ hàng này là ok là không có sợ cái gì cả hoặc là như cái có nhiều bạn hỏi mình ờ, chị Bình á, thì có ờ, làm cái hàng được không thì mình phải nói là nói cho các bạn biết á, là nếu mà là chị Bình á, thì các bạn pha với lại uh, chị uh, bả dên á, chị uh, bà bít á khoảng à, nửa một nửa chị à, chì bình chị bình ít hơn một nửa nha các bạn tức là một phần với lại nửa phần của một phần chị ba bít và nửa phần chị à, chì bình bởi vì chị bình nó rất là cứng nha các bạn chị bình bình cứng lắm khó hàng lắm rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu các bạn thấy hay thì nhớ cho mình xin một like nha các bạn Ôi, xin chào các bạn